chào tất cả mọi người ok thì uh, đây là obeta 38 rồi các bạn obeta 38 rồi nên bây giờ đó nó khá là EPF cao đấy obeta 38 và OBF cao vẫn cao nha mọi người OBF cao thì rất là... chạy phải chạy phải what's up không có cửa ăn được mình đâu thật các bạn ơi Lâu quá không gặp anh em ơi thì ok hôm nay giờ làm một cái clip là nói về cái Obita này cái Obita này à, vẫn ok nếu mà Obita trước rồi các bạn FF à, cao thì Obita này FF à, chắc chắn cũng cao Obita bay trước thì mình chơi ở trong cái phòng này thì cũng là 120 FF thì bây giờ nó cũng là 120 FF tức là nó vẫn cao Ui, bay như chim luôn đấy FF thì chơi rất là mượt các bạn cảm giác nó rất là trơn có thể các bạn xem đây là FF bảo, nhưng mình mình mình có một cái niềm tin và mình có một cái cảm giác thật đó là FF này là FF thật các bạn tức là máy của mình nó không đạt tới FF này nên mình không có cảm nhận được chứ nếu mà FF chứ nếu mà mình có thể trải nghiệm được trời ơi bay như chim luôn oh lần này là cầm hai cây AW à muốn lật kèo theo kiểu này cũng không có lắm FF cao thì ờ, mình đấu ngán mấy thanh niên này đâu nó ở đâu ta nha nhanh FF mượt mà các bạn FF mượt thì bắn nó rất là ok thì những cái mùa này thì FF muốn bật FF cao nên cũng chả khác gì mấy mức cùng mùa các mùa mấy mùa trước các bạn mấy mùa trước các bạn bật FF cao như thế nào thì mùa này bật FF cao cũng giống vậy thôi mùa trước mình dùng các phương pháp y chang mùa này luôn và FF rất là cao còn bởi vì này một bộ đồ cực kỳ là cũ một bộ đồ là từ những cái lần đầu tiên mình làm clip về fifa và hướng dẫn tất cả mọi người thì đây là một trong những bộ đồ đó là một bộ đồ rất là cũ rồi thì hai bên đều là răn vận động nha ui rồi mẹ nó đồ cũ luôn rồi itachi uh, ghê ở siêu siêu thuật uh, lá này ghê nha ok thì mọi người nhìn bộ đồ là mọi người nhớ nhớ mày con mày bắn tao được lần tụi con đấy thấy không bộ đồ này à, trông nhất là nhớ không mọi người nhìn bộ đồ là nhớ nhớ lại cái à, lúc mình làm clip không tại à, làm free fire nó ít người vì xem quá mọi người hay là do chắc là do mình làm clip nó dở quá đó nó ít người coi nên là, tạm thời là không có được cái thu nhập nào từ cái làm youtube này mà sắp tới mình sẽ chuyển sang làm animation không biết mọi người thích coi animation không sao mà nhanh bằng tôi được vui sao mà nhanh bằng tôi được Thấy <laughs> không? One shot ngay, one shot ngay, không có cửa thắng được tôi luôn. Cái ván đầu tiên là tôi sơ ý thôi, chứ mấy ván sau là tôi cố ý Cố ý là sao mà ăn được tôi hiểu không? Để tôi xem kỹ năng MB của tôi bây giờ. Được rồi, trình đội ờ, tôi nhớ là <coughs> hôm qua là kêu đặt tâm cao. Đặt tâm cao Đặt tâm cao nha mọi người. đặt tâm cao cái ơi tôi muốn đặt tâm cao mà bánh mb tập đập đặt đặt tâm cao mà đặt tâm tùm chung chung nha đặt tâm tùm tập ngay người à. ui rồi easy easy sure <laughs> tôi sẽ leo từ trên đồng lên à, trên, trên bạc cho anh em xem vậy <laughs> thì cùi quá nhỉ không sao anh nói chung là anh em anh em à, mà xem là nói chung là ủng hộ tôi rất à, cảm ơn anh em luôn tôi ở đang leo run này nên tôi cũng chơi được mà trình độ tôi là leo 11 thôi chứ leo 22 lâu lắm leo 22 là tới mùa xuân mùa xuân là chưa xong nước rồi thằng đê này bắn như cái máy đục đục đi đục đi đục đi nhìn cái mặt là biết đục rồi bị đặt đây mặt nạ hả tôi không thích mấy thằng đê đục đục vậy nha đục vậy không vui nha đục vậy không chơi nha đánh phát chết thôi chết kỳ đục đi đục đi đục đi đục đục đục đục đục đi đục đi đục đi Đúng Cho tôi xem thằng này có cái gì Bản lĩnh gì Mang ra đây Gì sọt shotgun á Cái thằng sọt shotgun này ờ, sọt shotgun đục chứ gì Mày đục đi mày đục đi mày đục đi Né thằng này chơi vậy chơi vậy ai, ai chơi nó được rồi <laughs> Đục đi đục đi đục, <laughs> đục chúng tôi nè Bị lắc ra Cảm giác bị lắc quá ra Kỳ kỳ ta Kỳ nhưng không cha bắn luôn <laughs> Ngu nhu một đục thôi đừng có đục nhiều đục thôi vừa thôi đục gì đục hoài tôi chấp nó một cây uzi luôn tôi không xài uzi nha mọi người chết mẹ rồi chấp nhưng mà tôi vẫn có quyền chạy nha anh em được rồi mày chết với tao rồi mày chết với tao mày chỉ là một con sâu nhưng mà thằng này hay ta <laughs> mày mày mày mày chết mẹ <laughs> trời ơi Ôi nhiều một cái thằng thằng sớt này nhiều thằng sớt này một cái đi lần này tôi lần này tôi mới bắn thật này lần này tôi mới bắn thật này lần này tôi bắn thật này không cần dùng bánh keo hay nữa gì đâu tôi chạy thẳng lên này không Thấy không? Thấy không? Kỹ năng là có thừa nhưng mà chủ yếu là cho nó một cái dáng gọi là nó vui game thôi đấy lên bạc rồi leo huyền thoại đối kháng cho anh em xem nãy giờ tôi chơi mới có mấy chục phút chứ mấy 15 phút ạ à. 15 phút từ đồng lên bạc nha anh em leo siêu đối kháng siêu nhanh luôn Hmm. đợi xíu tôi lấy cái tai nghe đã nè thấy nó rồi nha nó bên phải nè Trời ơi sao mà né được tôi Thì tôi bị mất tầm nhưng mà tôi vẫn bắn chết được nó Anh em giờ sắp sắp tới Tết rồi Nói chung là chúc anh em uh, uh, phú quý đầy nhà Tiền nút như vào mà tiền vào như nước nước vào như tiền nói chung là ok <laughs> thành sếp nè anh em sao leo rank <laughs> toàn gặp thành này không vậy <laughs> leo rank toàn gặp này không anh em ơi à, thằng này thành này đối thủ không đội trì chung của tôi à anh em ơi tội nó quá gặp ai chứ gặp phải tôi uh, thanh niên này khá là buồn này tôi uh, lên tôi bắn nhanh chết rồi để nó ra làm bắn mới gặp thành khác chứ chứ tôi nó gặp nhau hoài nó buồn đó anh em Đu ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê cho nó ván đi anh em. Lâu lâu nó buồn buồn cho nó dán đỡ buồn. thằng này gà lắm, chủ yếu là tôi uh, nhường nó cho nó bắn đỡ buồn thôi. Trời ơi bạn ơi đứng đó chị ạ. Tôi nói thằng này tâm lý thằng này nó ngon lắm. Cứ đợi một chút xíu là ra bắn auto ăn nó rồi. Thằng này gà em. Nhìn cái tên là biết gà rồi, sếp đặt tên là nghe ấu uh, biên thai rồi nghe tên là biên thai à? sếp là nghe biên thai à? nghe sếp là biên biên thai à còn mấy thằng biên thai là cần phải trừ khử đâu ha tôi biết nó ở đâu rồi nè ui rồi trời mấy thằng này nó núp ghê quá anh em tôi phải công nhận là này là một thằng núp rất là hay nếu mà tôi ờ, không chủ quan tôi nghĩ là nó là một thằng chỉ biết dùng đến cái đít chứ không biết dùng đến cái não Đấy anh em, thấy không? Thấy không? Thấy không? Sao mà thoát được? Ờ, sao mà thoát được? Gián cuối anh em, chơi gì? Mình cho nó cầm cái này đi, nhắm ngắm đi, bắn cái chết luôn nè. <laughs> sợ ngay, sợ ngay, sợ ngay. Ui rồi trời ơi chạy đi đâu mà chạy chạy đi đâu mà chạy